bơm ờ, ra bằng đường ống bọc các bạn ra chỗ này ha cho nước ờ, lên ruộng luôn thì ờ, cái ruộng của mình á, xạ nay cũng khoảng hai ngày các bạn lúa lên rất ngon nè hiện tại mình đã xịt thuốc diệt phòng rồi ha cái này dinh nè bự hơn bàn tay của mình nha các bạn thôi con này à, gần một ký luôn các bạn con khối thật đá này nó bự hơn đá này nữa đây là một cái nồi <laughs> cái nồi cá khổng lồ khổng lồ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 vô cái bàn tay đây là con cá bóng tượng cái, cái này rảnh chứ đâu phải cá hô cái này rảnh rồi bắt đi bắt đi cho mấy ông gửi chân trúc rồi chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh này lúa miền tây ha thì hiện tại mình à, đang ra sau vườn các bạn thì hôm nay à, ông anh mình á tiến hành à, phát cái mương mít nè các bạn đó cái mương mít này thì nói chung là cũng hơi lâu rồi để móc lên để mà trồng những cái mít này ha thì trong đây là cá chủ yếu là cá thiên nhiên là nhiều có thả xuống một cái số cá phi để cho nó đẻ như cá hường các bạn hôm nay mình tiến hành mình tác cái mương này coi ờ, cá nhiều hơn các bạn rồi mình sẽ quay cho các bạn xem ha mời các bạn theo dõi video ha thì hiện tại ờ, cái máy đặt ở đầu góc thằng kia ha thì do mình đặt máy mình đặt chỗ nào sâu nhất để mà rút hết nước về ha để mà dễ bơm thì nói chung cái vương mương này mình muốn tác á, thì nó cũng hơi lâu ạ à. cũng cỡ khoảng hai ba tiếng đồng hồ nên à, mình sẽ quay sơ cho các bạn xem chừng nào cạn mình quay luôn nha các bạn đó, hiện tại cái máy đang cài động ống kia đây mình lại để mình quay cho các bạn xem đây, cái uh, hôm nay đo bằng cái máy uh, Honda các bạn anh miền Tây nói tới máy Honda thì anh cũng biết ha cũng ờ, bơm cạn rồi bắt ờ, nói chung là cũng ờ, dùng máy chích bắt sơ qua một cái một lượt các bạn còn đây cá lao kiến cá lao phi cá đó cá bóng rồi vậy bóng. à cá bóng cát dạ, cá bóng nó con gì con gì cho nó bự lắm á ồ oh, con cá rô xèo á lửa luôn rồi cá rô vàng khè luôn <laughs> đó đó ờ ngày đó đó ồ chạy ô sao biết hay có phi hay ta phi chà bá lửa luôn nó còn phi nữa quá cái rãnh á cái rãnh thấy không cái chiên tươi á chiên tươi là hết sảy luôn á cái mọi à. à cái rãnh Cái gỗ Cái này cỡ này không Nó lưới lặn dục Chết hết rồi cà ហើយកាពីច្បាស់ហ្នឹងណោកោlên con nào lấy chà lá chán lên nó bự lên nữa đó <laughs> lật lật bụng rồi nhau cho chỗ này chỗ này nè dương sáp ừ đó chế tim đó đừng thấm ngon kịp rồi lên lên còn ơ ơ ơ ơ chạy cá lăng canh kìa cá hiểu hai con luôn cái thường này nhỏ nhỏ không ha đây thấy này thấy này thấy ừ mấy con thi chết để bà nữa chắc đủ không gọng rồi ờ, ừ, gọng gì lát uh, chia cho mấy cậu uh, hết trơn luôn rồi, rồi xong đó không ừ. mặn cái gì nữa chứ rồi mới rồi đó nó nó còn gì ờ cá hự chuối ngày đó luôn à cái này dịch trời ơi đã dịch thứ già cái này ấp trứng dữ lắm à trời Ồ, trứng quá trời trứng luôn cá mà dính ai đâu ăn Cái cá dầu con hả? Cái dầu là kêu gió đó Ơi <laughs> Đó Đừng chích thấm lòng đợt luôn á <laughs> lên chào đó rồi thấy là luôn em thấy <laughs> thấy lên đây nhóc thấy lên quát không ờ, em cá hường đây con em mấy cái gô bỏ ngoài ốc, nó bự có cái thật con ốc ốc này bu vàng mà phải không trời ơi con cá chốt này ông nội mẹ ơi rồi. <laughs> đi trồng cái hồi nó hồi nó ngập đây con cái rô à, con cái rô rái ôi trời con cái rô nó bự à, con rô nó vàng hè luôn con rô ký thế gọi rồi ừ bên đó bên đó, đó, đó con đó, đó hai con luôn thì cái lưng đó nó trời con này có khi dọn đây kìa đây sao lưng cầu thắm hai con luôn kìa tê vậy Hãy subscribe nó còn kia ra kìa kia lậu ra kìa bắt nó cà phê đang ăn gì đó này ký luôn Rất là tao cái tre không tiêu luôn cái tre ngay chỗ này nè ở đây chỗ này nè chị nó gọi ra gọi lội ngay chỗ cái son á ờ, chết rồi ngay giữa son đó xe không cái này chắc chết ngợp rồi à. khó thở nổi rồi à. hai ba kg cho bá không tội hơi chém ban đầu cho nồi gì á nó chém mình mình chưa để mình à, đi vô nhà mình à, quay mấy con cá nãy giờ đã bắt được cho bạn xem nha